Các em thân mến, hôm nay thầy sẽ chữa một số bài tập mà được giao để chúng ta làm bài tập. Thì bờ bài tập số 2 này, câu A là tính tổng số tiền gửi trung bình. Số tiền gửi và trung bình, câu này thì rất là dễ. À, câu tiếp theo là tính số tiền cao nhất của khách hàng có mã bằng K. Câu 09. À, K09. Tính tổng tính số lần gửi tiền có lãi suất 8%, tính tổng số tiền gửi theo mỗi ngân hàng, tính giá trị tiền. Thì bài này của chúng ta là chúng ta áp dụng hàm đi sum, đi mắc vân vân. Thế thì ở bài này chúng ta thấy là các cột ở đây đều có số thứ tự từ A, B, C, D, E ở phần trên thì chúng ta sẽ tính với bài đầu tiên câu A ở ờ, đây là người ta giải mẫu câu A ra thì chúng ta có thể điền vào đây cũng được Đó. trung bình nhé. câu A số tiền gửi trung bình số tiền gửi và tiền trung bình thì số tiền gửi chúng ta sẽ bằng sum của bằng ngoặc ra Đấy chúng ta giải câu này là từ F mấy nhỉ F5 cho đến F1 19 chúng ta ghi F5 2 chấm F119 chúng ta bằng này số tiền gửi trung bình chúng ta bằng luôn APS chúng ta từ F5 cũng hai chấm cho đến F119 F119 đó chính là cái ô này đấy, chúng ta nhớ nhé dóng hàng này đấy để nô số tiền gửi ra đấy. F5 hai chấm và thừa cái nào bây giờ chúng ta sẽ làm F5 đến F119 đây là F5 ta xem lại cái chỗ này của chúng ta có vấn đề gì không bằng à press F5 2 chấm F119 Đấy, số tiền gửi là từng này rồi bây giờ chúng ta sẽ làm câu tiếp theo ờ, tổng tính số tiền gửi cao nhất của khách hàng có mã bằng K99 Đó. mã khách hàng số tiền gửi và mã là K99 thế ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng mã khách hàng và K99 tổng ở đây chúng ta sẽ bằng đi mắt hàm này hàm đi mắt nhé rồi bây giờ các em sẽ ở à, mã khách hàng số tiền gửi các em có thể tính từ đầu này cũng được bằng A4 cũng được cho đến cuối cuối của chúng ta là à, G199 chúng ta ghi là A4 chúng ta cua hết tất cả cũng được A4 đến G119 đó. đó là hình chữ nhật đó phẩy phẩy chúng ta sẽ tính theo số tiền gửi ở đây là chúng ta thấy là số tiền gửi chúng ta là bao nhiêu nhỉ là F4 F4 là cái ngã tiếp theo đó là vùng khách hàng ở đây mã khách hàng ở đây là e mấy nhỉ các em nhỉ e 124 e 124 hai chấm cho chúng ta đến đây là e 125 e 1 2 5 để có cái K99 này Đấy. nhưng uh, chúng ta phải nó là K khách hàng K khách hàng thế thì chúng ta thấy là nó sẽ tìm kiếm trong vùng nó có K99 Đấy, tìm được cao nhất là một năm 1512 thì bây giờ chúng ta xem là cái số một một một năm hai nó nằm chỗ nào đó, K99 K99 của chúng ta ở đây là một mười năm triệu mười năm. đây chính là người này đấy là có số tiền vượt cao nhất một hai chín, chúng ta đã được rồi sao? câu C là tính số lần gửi tiền và lãi suất 8% tính số lần gửi và lãi suất 8% Đó. thì ở đây chúng ta sẽ tính ra bên cạnh cũng được chúng ta sẽ bằng lãi suất 8% nhé tính số lần gửi tiền có lãi suất 8% Đấy. thì bây giờ chúng ta sẽ đưa ra cái cột lãi suất năm chúng ta thành lập thành lập cho thầy cái cột lãi suất năm chúng ta ghi là lãi chúng ta sẽ dùng cái đây chúng ta sẽ copy cái tiêu đề này chúng ta copy đúng nhé copy đúng để cho nó tìm được chúng ta chúng ta chú ý vào đây thứ năm còn ở đây là phần trăm 8 phần trăm phần 5 ta copy cái này lãi suất 5.8% ok thế thì chúng ta bằng bằng d cao chúng ta vùng tìm kiếm của chúng ta cũng từ số thứ tự là A4 cho đến g một chín chín A4 2 chấm phải để sang bên này cho nó dễ à, cái này coi như là phải A4 này. bằng E cao thì cao có bao nhiêu lần A4 cho đến G199 2 chấm G199 đúng chưa các em rồi à, chúng ta tiếp tục cột mà chúng ta tính là lãi suất năm là cột G4 phải lãi suất năm là bằng 8% chúng ta cho thầy cái ngoặc này bằng 8 phần trăm hay là chúng ta để nguyên con số là 8 phần trăm bằng là chúng ta cho bằng ở đây thành nhầm chỗ này phần trăm số tiền gửi có lãi suất 8 phần trăm ừ, đúng là đề cao rồi đề cao A xem sao số lần gửi phần trăm thế thì thầy sẽ phải làm một cái việc khác như sau ta lại phải thao cái đây là nó phải nằm cái câu chuyện việc bản như thế thôi Đấy, số 5 ở đây ta sẽ copy cái nào thế bây giờ ta tính như thế dễ nhá bằng này đề cao Cái này là A4 A4 Rồi, 200 đến G 199 G 199 4 đến g một trừ chín g một trừ chín à không phải một trừ chín mà g một một chín rồi phải phần lãi suất năm của chúng ta là ở G4 vùng điều kiện thì chúng ta cho thầy là lãi suất năm là F127 F127 200 F128 đấy thì chúng ta sẽ ra con này sẽ là chúng ta nhìn thấy nhé sẽ bằng 22 22 lần 22 lần tức là chúng ta đã giải xong câu này bây giờ chúng ta tính tiếp này tổng số tiền gửi theo mỗi ngân hàng tổng số tiền gửi theo mỗi ngân hàng tổng số tiền gửi theo mỗi ngân hàng thì ở đây chúng ta có bao nhiêu ngân hàng Vietcombank Agribank rồi thế thì chúng ta phải copy tên của những Vietcombank Agribank đấy ra đây có ba tên đấy rồi ok thế thì chúng ta cho cái tiêu đề ở trên này Đó, chúng ta gọi là ngân hàng Đấy, các bạn làm như thế copy nhá các bạn ra chỗ này các bạn là ngân hàng đây, rồi bây giờ thầy tính vào đây số tiền gửi tính số tiền gửi theo mỗi ngân hàng tên số tiền gửi theo mỗi ngân hàng đầu tiên ngân hàng này chúng ta ghi là d xăng mở ngoặc ra D xăm theo mỗi ngân hàng thế thì chúng ta thấy là số tiền gửi của chúng ta lúc này chúng ta lại quét cái vùng đó là A4 cho đến G155 hay là G199 A119 G119 phẩy à, R119 rồi chúng ta F của chúng ta tính số tiền gửi trả mới là tính tổng này. F chúng ta là F4 chúng ta sẽ là F4 Đấy. rồi vùng điều kiện của chúng ta vùng điều kiện của chúng ta ngân hàng đầu tiên à, là ngân hàng Vietcombank chúng ta dùng Vietcombank cũng được Đấy. thì chúng ta sẽ cho chữ này cũng được thử xem nhé Vietcombank Vietcombank copy it usually come back Thank you. tính được không chúng ta ghi chữ bằng đấy không có thì chúng ta cho cái phần ờ, điều kiện vào được à, bây giờ chúng ta cho đây đây là b b 129 hai chấm đến D130 đây là tổng số tiền của Vietcombank Đấy, tương tự ở thế thì chúng ta tách ngân uh, từ ngân hàng cho đến phần cuối này thì chúng ta xem cái cuối là Agribank Đấy, các bạn tách ra làm từng dòng một nhé để tính nốt tức là ở đây các em phải tách nó ra chứ không để liền này đấy thì chúng ta sẽ giải quyết được như thế còn những câu này thì để hôm tới thầy sẽ dạy tiếp chúng ta cho cái vùng in nha trung bình thì chúng ta lại d average thì uh, đây là thầy đã giải xong được ba câu mà chúng ta đã học ở bài hôm trước đấy thì uh, các bạn nhớ và làm cho thầy luôn thầy xin chào các em tại đây